tôi thì ờ, là những người dân ở xung quanh đây, thế cho nên là cứ thường xuyên là chúng tôi đi tập thể dục xung quanh hồ, à, cho nên luôn luôn là phải đi trên con đường này, ở vỉa hè này. Thì chúng tôi thấy rằng là trước đây thì nó cũng có cái là nó khấp khỉnh, đi thì có nhiều khi là già rồi, có khi là còn bị vấp ngã. thế nếu mà bây giờ nó có cái ờ, việc là chỉnh trang lại cái ờ, lát lại cái vỉa hè này thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng thuận lợi cho cái việc mà người dân chúng tôi đi lại. Ừ, sau này là mình phải à, thí dụ như là xe ô tô cấm độ, cấm đi lên trên cái vỉa hè bởi vì nếu không đá nó vỡ thì thì lúc bây giờ nó lại thay thiết nó khó mà nó lại xấu đi. khi đây thì nó cũng uh, mấp mô nó nhỏ hè trông nó nhỏ nhưng sau khi mà ờ, được uh, dự án cải tạo như này thì tôi thấy nó nó rộng đẹp ra nhiều đi lại nó vệ sinh chắc chắn là tốt hơn nhiều rồi bản thân bọn tôi cũng hay để ý lắm nó dày dặn hơn nhiều cái chất lượng nó tốt hơn cái gạch cũ nhiều nó khang trang mà trong thành phố như này thì nếu mà lát được cả thành phố thì nó thành phố mình nó đẹp hơn nhiều